cháu bố cháu mới xuống đến nơi nhé mọi người nhé anh còn cái túi quần áo nào không nhỉ túi quần áo của mình ấy ở trong cốp à đấy lấy cúc quần áo cho cháu mình đón à cuốn cuốn cháu xe ôm anh không vâng, vâng. ờ, mới đi taxi thôi taxi kìa vâng vâng đỗ taxi luôn anh vâng vâng hai bố con nhỉ? chưa về đâu được nhỉ anh nhỉ đi đi về qua nhá anh vâng. dạ rồi taxi taxi ơi dạ, dạ, dạ. tôi đi taxi đây ở ờ, đâu em gặp cho nó dạ em đâu gặp nó em bắt rồi mà Vậy anh ờ, anh ấy bắt được hột rồi Rồi vừa xuống xe bến xe thì mình cũng điện trước cho anh Sơn đấy và ở trước mọi người biết anh sơn hà nội này. đừng đừng quệt vào tay vào đó à, nó càng sưng to chảy máu chảy mũ đâu thật đấy ngứa sao ấy ngứa à? hôm xưa còn đấy đâu bây giờ nó lại tịt vào nổi sưng lên được anh ạ đi, đi, đi đi đi về nhà anh sơn đó về nghỉ đó ờ để mai có gì đấy được hôm nay à, Ngày thứ bảy nó không làm việc cơ Nó đau nó hay khóc này có cái cống cống ra đường này Anh búc xe chưa Anh Sơn búc xe chưa Ra ngoài này đợi uh, ờ, búc xe không tí về nhà ngồi nghỉ nhá Ừ Hôm nay là ấy chưa ấy được Để có gì mai em xem là ấy mọi người anh Sơn này lớn này nó mới lồi lên này đấy u ngày ngày càng phát triển nó to lên nó đẩy nó, nó chèn vào cái mắt thì viện mắt nó mới đẩy sang viện ca là như thế này là cái u u lành u ác đấy bảo là sợ là có hỏng đôi mắt của cháu không ấy có thể mùa ấy thì mình bảo thôi đau nhức nó khó chịu cực kỳ luôn mình rất là hiểu vâng đi lên xe này vâng thế do xuống hà nội ấy mọi người ạ đi lại rất là phức tạp hai mình không biết người dưới này như thế nào tình hình Covid ờ, nó là rất là nguy hiểm anh. anh khả năng phải đi vào trước ấy cõng ờ, bế cháu vào ấy nó xuống xuống bế cháu vào lúc đầu thì là cháu chỉ là chảy máu mũi thôi xong là một tuần ờ, ấy thì bố cháu bảo là nó mới bị sưng lên sưng lên ấy đây thì ờ, mình đến ờ, ngõ 109 này ngõ này là ngõ vào nhà anh Sơn nha mọi người nhé Thế thì ờ, đang đưa anh Sơn một lúc nữa thì anh Sơn quay về thì Hôm nay là ngày nghỉ Mình xuống thì cũng không kịp vào viện để mà thăm khám cho cháu được thì ờ, Sẽ uh, nghỉ trong nhà anh Sơn một, một, một đêm nữa Thì mai mình sẽ, sẽ xem là mình khám cho cháu sau được nó đỡ khát Với là sữa kia không uống được mà Sữa cho hơi vâng. nữa khó khăn khó khăn thì khó khăn chứ yeah. Vâng. mày làm như thế này coi như khổ cả đời nó đấy mình mới vào đến nhà anh Sơn đi vào trong này Sơn ơi Sơn ơi Không còn đi đâu Ôi em chào chị Ôi khỏe không chị ơi Anh về chưa chị Anh về chưa rồi chạy đâu ấy À đây Vào trong vào trong này Vào trong này anh nghỉ đi Hai bố con vào trong này nghỉ đi Mình vào nhà đến nhà anh Sơn rồi thì anh ấy ờ, đi vắng rồi dép ở ngoài rồi dép ngoài hai bố con ở ngoài cái đường quyệt vào mắt con chào bà nhá em chào chị nhá và chào các cháu nhá cho cháu ngồi đây ngồi ngồi ngoài kia để chờ cháu vừa xuống xe nó nó khó chịu ấy nó chưa quen nó chưa quen chắc nó mệt cũng ờ, ờ, ờ, hay nôn nữa mà say xe nữa mà rửa mặt cho nó còn nước ấy là xúc cho cháu ấy xúc nôn ra xúc uống cái đấy nước ngọt không cái này là nước ấy là nước mặn muối muối bây giờ bệnh viện nhi có ấy đâu không nhỉ nhập khám không nhỉ bây giờ chỉ có ra phòng khám không bệnh viện bây giờ viện người ta không cho ra đâu đang ca rồi anh hỏi rồi thứ hai là làm việc cũng vào được cơ bây giờ vào không cho làm tiếng gì bây giờ ra phòng khám thôi nhưng mà từ trước còn méo sữa ờ, lọ không không ăn nổi cơ ăn còn rắc thức ăn mọi người sơn anh sơn là cũng bị uh, tai biến uh, lệch mồm ờ chào cháu nhá đến này đến thì có lẽ chắc mai ấy thì mới khám được Thế là mà nay là đưa xuống đây để bà nhà anh Sơn nghỉ ngơi đó mọi người Để cháu đi đường khá là xa ấy Rất là mệt luôn à, Mình cũng ờ, thông báo mọi người biết là như vậy Bà anh Sơn còn bị ờ, lệch hàm vai hàm đấy kìa Chứ nó nhỏ thôi, bố mẹ bảo nhỏ thôi Sao về nó cứ to dần to dần lên này Mà nó lại rất là nhanh cơ Đấy Nó ăn được không? ăn bình thường hay là vâng, ăn ít lúc trước muối còn tì đến mà không thở cháo cháo tí ra mua cho nó ít cháo ăn bình thường nhưng mà say xe nó xe cái đó huy này huy này